Xin chào tất cả mọi người nhá Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng Zuka Ok thì à, mình sẽ trang bị cho nó đi rừng nhá Đầu tiên thì mình trang bị cho nó kiếm chi hồn này Thứ hai là dày hộ vệ nhá Kiếm kỷ kiếm là món thứ ba thường xuyên phá Áo choàng mang giá Và món cuối cùng là huân chinh choi Rồi ok mình sẽ đi đánh hạng luôn <clears throat> Thì à, nói chung là um, clip về Zuka đi rừng hình như là mình chưa làm clip nào Ok thì uh, rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm về tướng Zuka này hay còn gọi là du béo thì um, à, du béo thì à, à, mình đi đường cũng rất là nhiều rồi nay mình sẽ trang bị cho nó đi rừng nhá để xem mà đi rừng sẽ mạnh như cỡ nào nào thì à, cái trang bị à, của nó thì à, đợt trước mình cũng đã rất giới thiệu rất là nhiều rồi chỉ có giờ mình có thay cái cây kia thương long đó là cái cây kiếm chi hồn thôi đấy đi rừng mình chỉ thay đổi một chút xíu thôi ê trời bạn em ba bạn ấy hay quá ok mình sẽ năn nỉ xin xin Ok bạn ơi, bạn cho mình Shinzuka cái năm mươi bốn phần trăm ạ, ai chà chà, ai chà chà, ôi oh, ngày ngon Ok bạn ấy nhường mình luôn rồi, không có ai đi dừng luôn Đấy, tuyệt vời ông mặt trời Rồi, mình à, cảm ơn bạn ấy một tiếng nhá Chắc không chắc chứ, trời ơi Zuka mà Chắc ăn là cái này gọi là bạn cứ yên tâm bạn cứ việc gánh tem còn fit hàng cứ để cho mình lo đấy thì à, nói chung um, Zuka đi rừng nói chung là lúc đầu hơi chật vật một chút nhá nghĩa là khi mà mình lên được cái ngón à, kiếm chi hồn lúc đó mới ổn được nó phải tầm lên cấp 5, cấp 6 gì đấy thì hôm nay à, tem mình có những vị tướng như sau đầu tiên sẽ là vị tướng à, Violet này thông thạo S luôn rồi Alistair uh, Tara và vị tướng cuối cùng sẽ là vị tướng Alice bên kia thì uh, rất là ghê gớm ba vị tướng châu bò luôn à, đó là mô tốt này rồi tara này hay cũng như con cret vâng thì uh, những vị tướng này khá là châu bò đấy theo anh mình thì uh, mặc dù không châu bò nhưng lại cực kỳ khó chịu bởi có mình có vị tướng alit bên kia thì uh, có đường giữa thì uh, à thế thì mình nghĩ nếu ở trong combat thì mình sẽ bay vào bắt kali trước nhá bắt kali xong rồi tới violet violet rồi uh, đấy còn nói chung là bắt hai vị tướng nó chết một cái đã à, xong rồi những vị tướng sau này thì à, mình có thể tùy cơ ứng biến kiếm cái con nào nhiều máu nhất mà mình quốc ơi đấy lao vào đập luôn sợ cái gì mình lên quỷ kiếm mà trâu bò gì mình cũng đập hết đấy cái món trang bị của mình thì uh, theo cái kiểu là ba món đam đó là cây um, rồi xong tỷ lệ chí ma, ôi trời ơi chết quên rồi cái bạn ờ, bạn quốc trường này có lẽ bạn ấy ờ, đang ờ, sử dụng bảng ngọc uh, chí mạng nhưng mà thực sự là mà nói thì um, Zuka theo mình nghĩ thì lên bảng sát thương vật lý sẽ hay hơn Mình toàn đem bảng sát thương thôi Ok ông sao ạ Có cái gì thì mình xài đấy thôi Không lên đòi hỏi Kể cả không có bảng ngọc mình cũng dẫm Xung luôn Ngại cái gì Đấy Bây giờ thì uh, có lẽ ăn cái con <laughs> búa xanh này hơi lâu một chút Không giống như những vị tướng uh, đi rừng khác Đây Úi dồi ôi lướt quạng Úi giời ơi ngon Ôi dồi ôi trừng trị Đấy Vậy là được à, ngay khoang bùi xanh Mặc dù hơi lâu một chút nhưng mà Gọi là năng nhặt thì chặt bị Thế thôi Đánh hoài thì cũng chết rồi à À bên kia có vị tướng Violet thì theo như mình thấy thì nó khá là khó chịu về cái vấn đề nó tay dài đấy Nhưng mà nếu như mà mình đủ tầm mình lao vào một cái thì uh, Có lẽ sẽ phải uh, lên bảng điểm số thôi tại vì đam của Zuka đến khi mà mình lên được xong cái quy, quy kiếm á, thì đam nó rất là to nhá Cực kỳ mạnh luôn đấy Đây để tí nó thì mình sẽ cho mọi người biết à, Mình lên cái kiếm chi hồn thì nó cộng dồn mà Đấy, ăn càng nhiều lính thì nó càng mạnh Vì thế ờ, mình vẫn như cái lối ờ, gọi là Chơi ăn ăn nhiều lính một chút nhá Nếu như mọi người trang bị như mình đi rừng Thì cũng nên cố gắng gọi là farm lính nhiều một chút Sau này thì nó sẽ có thể lên mạnh hơn rất là nhiều bởi vì cái nội tại của cái kiếm chi hồn đấy nó cộng sát thương cho mình mà ngon nói chung nó là một vẻ uh, cái món trang bị tuyệt vời ok bạn ăn đi bạn ơi ăn đi ăn ăn nhé mình cấp 4 rồi mình sẽ không ăn đâu nhường bạn luôn đấy chơi là phải đồng đội như thế giờ này nó núp này nó núp này gì úi giời ơi hay thế hay quá chơi không đúng rồi hay quá choáng luôn kia nó mới có cấp 3 thôi đập luôn chưa có chữ cuối này thì hổ bạo đi vội đâu đấy đi đâu rồi giỏi ngon à, đi về đi về đi về đi về đi về đi về ô gõ rồng luôn kìa gõ rồng luôn kìa từ từ từ từ bình tĩnh hết sức bình tĩnh ok chú cố chuẩn bị hồi rồi mình sẽ đi móc đằng sau nhá đây đây kali đây rồi bạn đi đâu bạn muốn làm gì làm cái gì đây một hit đi ủ nhẹ ngon violet violet violet bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh này hổ báo này trời không đánh nhau không đập luôn này sợ cái gì đập luôn này đập luôn đập luôn ê cứu cứu cứu cứu mình với cứu ôi vai alex không có chiều hai à ta mình nghĩ mình đủ đam đập chết violet cơ đây nhưng mà thật sự là mà nói thì à, violet bên kia hay quá bạn ấy à, lướt vào cái trụ mất rồi mình không có đủ tầm mà dí nữa chiều một cũng khá là xa đấy còn em mất con rồng luôn rồi đấy ok không sao nói chung là hay quá bạn ta ra cho mình đang bạn ấy đang cố gắng gọi là nhiệt tình để trụ Tuyệt vời luôn bạn ơi Mắt con rồng mà mình lấy được cái trụ nói chung là cũng gần bằng vốn rồi Mặc dù à, chủ à, thua hơn một chút xíu thôi nhưng mà Vậy là ok rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi Đó đấy, còn cái vấn đề thiên mạng cứ để cho mình lo Bạn Zuka này, à, theo như mình thấy bạn chơi rất là hay đấy Tại vì à, lúc đầu à, tỷ lệ thắng về à, Zuka của bạn ấy cũng rất là cao 54% luôn Favor rồi ok kiếm chi hồn trang bị rồi lên đôi giày luôn rồi để xem nào thì nữa mình lấy cái hút máu cái đã hôm đó mình quấn được à hay ngon đây đây đây mua tốt mua tốt mua tốt trên này này đi đi đi đi trận đầu nó làm sao cho nó về được đây đây đây đây rồi rồi xong rồi đấy bạn ơi bạn hết đường về rồi bạn ơi đi đâu đi đâu mà vội mà vàng đấy làm cái gì làm cái gì bạn nhảy lên trên trời đập ai đấy ngon rồi mình gây đường trên được một mạng thì bên dưới thêm mình lại mất hai mạng rồi Sao thế Phải bình tĩnh chứ đừng đừng có nóng Nóng máy là cháy buri ngay Rồi mít về bạn ơi chết chết chết chết rồi Bắt nó bắt nó Cho nó một gậy vào đầu nó Quýnh luôn sợ cái gì Trời ơi bạn ấy yếu đuối quá Con gái con đứa yếu đuối như thế là cũng không nên Phải mạnh mẽ lên hay gặp những vị tướng như là dư béo này thì phải hổ báo lên lao vào bắn chết thì thôi chết thì biến về nói chung là không cần biến về chết là không cần biến về ghê chưa ghê chưa bây giờ mình sẽ làm gì đây hey, cái trụ này thôi từ từ đã ăn này con lính này cả nói chung là phải ăn liên tục mới được nếu như mà không ờ, đứng núp núp mà không farm á, thì sau này nó rất là yếu để xem nào hiện tại thì tem mình đang rất là đều nhưng mà mình hiện tại đang rất là nhiều đây đây đây đi đâu đi đâu đi làm sao mà xong được lên trời vâng mình lên trời luôn sướng thế anh em đâu rồi tập trung nào ôi đồng đội mình sau này ăn được rồi sao lại đứng đây trời ơi ta đã chết trên này bây giờ rồi hay quá có lẽ mình sẽ ăn con mùi xanh luôn nha rồi xong em mình chết hết rồi về đi bạn ơi ai chết thì cứ chết về đi ờ thôi chắc mình mình gào khán tiếng chắc không ai nghe đâu rồi xong chết hai mạng luôn ôi vãi chết rồi chết rồi mình biết làm gì bây giờ nói chung là cứ từ từ nha mọi người không nên gọi là giận quá mà mất khôn rồi rồng mất luôn đập luôn này chơi bạn luôn này màu tốt làm cái gì mà hổ báo được trời ông này chạy đi đâu rồi ôi hạ luôn bốn một luôn chơi ông trời đi về đi về đi về đi về đi về đi về mất rồng trời ơi bạn có nói mất rồng mình ra rồng nó ra này bạn nó chết rồi còn đâu nữa sao mà ăn được rồng bạn cứ nghĩ coi một mình mình sao ăn được con rồng đấy trong khi đó tem người ta ba bốn người cơ trước khi mình nói người khác mình phải xem lại mình đi chứ mình cứ chết như vậy làm sao mà tem mình và tem này tem đồng đội mà một người chết là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những người khác này này này này này thì này thì hổ báo này chuyện nào đánh nhau không đánh đánh nhau không quay quay quay quay đúng rồi hay lắm đẩy mình đi đi ui dồi ôi may quá cơ vai mém ơi tèo ê ê ê rất là đông và hùng hãn luôn wow chiều cuối luôn kìa ôi trời ơi mạnh mẽ dữ hay lắm hay lắm hay lắm trời ơi tướng à đi tên mình hay lắm bạn đây này thì hổ báo này cáo trồn này uầy Úi dồi ôi còn siêu máu kia Ngon Úi dồi thôi đi về đi về chắc ăn đấy Làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra Rồi tem mình hiện tại đang uh, chết bảy chết bảy Nhưng mà mình là người Gọi là giết nhiều nhất Chứ uh, không có phải là đồng đội mình Mình cảm thấy trận này rất là lo lắng luôn Không biết sẽ như thế nào đây nữa Cố gắng lên nào Cố lên thôi chứ biết làm sao bây giờ Đập luôn thì à, nói chung là vị tướng Zuka đi rừng nó hơi chậm một chút ở lúc đầu trận nhưng mà đến tầm giữa trận ví dụ như bây giờ là mình lên là hai món là không phải ngại bây giờ là quất luôn gặp ai là quất người đấy thôi sợ gì nó đấy, ngon ngay chứ mà đây bây giờ thì mình sẽ à, múa à, rìu có mắt thợ một chút nhá cái gì đây cái gì đây cái cái gì đây rồi ôi khéo đồng đội tới à Ý giời ơi hai đứa con gái này mạnh mẽ gớm nhỉ Được lắm, khá lắm, bạn rất là khá luôn Ê vẫn đang dí mình kìa Ở đường trên đang có giao tranh ai quá Đường trên bên kia đã chết hai người rồi Chỉ còn Violet thôi ok Nói chung là ngon lành rồi đấy Có cái bùa đỏ thì ngại gì mà không ăn không biết được cái gì Rồi lúc lúa luôn Ngại cái gì Đấy ngon Đấy hiện tại thì mình đang chênh lệch được ba mạng luôn rồi đấy Cố gắng lên Đấy lúc đầu lúc đầu trận hơi yếu một chút Nhưng mà sau này thì Đây đây đây này thì đi này Đi đâu, đi đâu, đi đâu Đúng rồi, một hit Yeah, come on vậy chơi này, chơi Đúng rồi, đây này cái nào Giải yếu đối thế, ăn rồng nào anh em Quá rồng là mình phải lụm lốn luôn Không để cho em đối phương ở ờ, có khả năng gọi là Ăn rồng được Đấy, lúc đầu mất hai con rồng luôn Nhưng mà đến bây giờ thì uh, Với cái sự hỗ trợ của tem bên mình thì Mình qua mình ăn cơ gốc mùi xanh Ôi ôi, đập cho một gậy thôi Ê, sao lướt không qua vậy Ôi vãi cứu cứu cứu cứu cứu ê trời ơi may quá mém chết thôi về bạn ơi hay quá trời ta ra cho mình bạn ơi yêu bạn luôn đi trời quá là ghê bây giờ thấy mình bị à, ba bốn hai người bên kia đánh bạn ấy bạn váy vào chịu đựng cho mình luôn đấy đánh nó phải đồng đội là phải như thế đấy mọi người cố gắng đánh giống như bạn ấy nha thì uh, khả năng uh, à, tem mình nó sẽ win rất là cao hơn nãy mình thấy tem mình chỉ được mỗi bạn uh, Tara bên mình ở chơi hai thôi đây đây đây đây mình tới đây mình tới đây mình sẽ bắt ai đây ê đi đâu đi đâu vậy hả cậu đúng rồi em lên trời này đi viện này em vâng một em này thì hổ báo này truyền thuyết luôn rồi truyền thuyết luôn rồi chơi bạn luôn có quỷ kiếm mà sợ gì quấn luôn này thì ý rồi ơi chạy à chạy à nào này thì chạy này đánh luôn bạn ơi đánh luôn đánh luôn đánh luôn này thì hổ báo này ngon lành cành đào ngay ai chà chà tara tới luôn tara tara tới nộp mạng đúng không tới nộp mạng đúng không tới nộp mạng này này thì chơi này ơi một tôn một tôn tới rồi ê đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng ôi xài chiêu một nó không qua tường mấy chế ơi tại sao vậy sao mà tự dưng này cái tường này ngăn cản mình nhở đấy nhưng mà ngăn cản thì à, làm sao mà có thể là giết được mình dù ngăn cản rất là nhiều nhưng mà biết được mình vẫn hơi khó khăn một chút rồi thì mình sẽ ăn này con uh, rơi luôn con rơi là cái con uh, bùa hồi máu nhá đây đây đây đây đây mình sẽ bắt kali trước kali đúng rồi này thì hổ báo này một gậy chút trời ơi làm cái gì làm cái gì đẩy đính đẩy đẩy vào violet này chơi luôn này thì này thì hổ báo này hai mạng double tap luôn hay quá Úi rồi đây đây đây đây đây đây Ai cha cha Tara kìa Double tap rồi Double tap rồi Đi đầu hat trick luôn hat trick rồi đồng đội ơi giúp mình nào Qua đặt qua đặt kêu luôn rồi Rồi rồi trời ơi đâu nữa rồi Ôi hay thế thử Đánh như thế Ngon Có đồng đội mình hỗ trợ thì mình làm giống như là Dòng thêm cánh thế này thì làm sao mà chơi Wow bạn ấy mạnh mẽ quá Bạn ấy tăng chủ luôn à Trời ơi, pha đấy một ra sớm tí nữa là được penta rồi cũng nê đấy chứ Chán bạn ghê, bạn cứ núp núp rồi Ê, ê, thôi nó bắn rồi, nó bắn nó đi về, đi về, đi về Trời Ê Ủa, thôi chết rồi Ôi vai, xin lỗi bạn nha, trời ơi Ờ, tự dưng tê tái chi vậy trời Bó tay mình luôn vãi thật từ dưng từ dưng thấy tái mắt của con violet trong khi đấy là mình không cần xài bùi xanh cho lắm thôi kệ ông sao nói chung là bạn ấy không trách mình là ok rồi lần sau mình sẽ để ý hồi đầu á là mình tưởng violet bên kia cơ tại vì mình không có nhìn map trời ơi mình biết tê tái chứ thấy nó bắn chiu chiu chiu mình tưởng violet kia bên kia đang bắn nên mình tê tái luôn chán thế mình thấy tự dưng mình chạy qua mình kêu của cái con bùi xanh này đồng đội nào ăn ăn này giờ mình sẽ kinh công luôn tức là mình tê tái luôn đấy chứ biết đâu rồi kệ không sao cả nói chung là mọi người nên cố gắng để ý những pha vừa rồi nha đừng lên ăn lấy con mùi xanh của um, violet ok hay quá kinh công đã bực hai cục rồi tại vì pha đấy mình uh, kiểu như là um, bị ấy thôi không sao hết ok lâu lâu lầm lỗi một chút xíu không sao cả quấn luôn đấy hiện tại mình sẽ được 12 mạng luôn rồi bây giờ thì uh, hiện tại đang xanh nhất tem rồi đấy và vâng, cái tem này mình gánh chai Vỗ ngại ghê á Rất là tiếc phải được pentakill cái đấy có phải tuyệt vời không Úi rồi ôi úi rồi ôi Nào nào nào nào Ok mình sẽ lướt qua đằng sau mình sẽ bắt Kali hoặc là Violet Lướt qua bên này Đây rồi đây rồi Đi đâu mà vội mà bạn Đi đâu mà cậu Đúng rồi hay lắm Ôi tôi chết hết chiêu rồi Tôi chết chết cái queo mình luôn Ok không sao cả Cố lên cố lên Win luôn mà ơi Đúng rồi hay lắm Trời ơi bỏ con tép bắt con tôm Bỏ một mạng mà lấy luôn cái nhà Ui sướng Ôi giờ ơi MVP là mình trai nữa Tại vì mình giết rất là nhiều người mà còn được qua đa kill nữa cơ Sướng, ngon Đấy mọi người thấy mình trang bị mạnh không? Tuyệt vời luôn đúng không ạ? À? Đấy mọi người có thể trang bị giống mình mà đi leo rank nhá Cái gì vậy? Ủa sao mà MVP vậy trời? What? trời ờ. qua đã kêu gánh tem như vậy luôn á không có được ờ. trời ơi chết có một mạng hồi nãy thôi trời ơi tiếc thế trời biết thế mình không không lao vào làm gì đến cơ bản ấy sáu không mười một chán thế hồi nãy mình không chết rồi chắc là mình vào VIP rồi Ôi, ok bye bye mọi người nhá cảm ơn mọi người đã hết clip này